Alo, vâng xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh đó là số cầu top 1 XSVB anh em nhé. Và trước màn hình nhỏ của tất cả anh em đây là kết quả trả thưởng thứ bảy ngày 27 tháng 11 năm 2021. Và ngày hôm nay giải đặc biệt có dạng 27824 in tâm càng 8 ngày hôm nay đầu 2 đuôi 4 nổ cho anh em con độc thủ đề 24 nằm ở bộ đề 24 anh em nhé. Và điểm qua từ đầu 0 cho tới đầu 9 ngày hôm nay thì đầu 5 cầm điếc cho anh em mất rồi phải không ạ đầu năm hoàn toàn sóng bão cho tất cả anh em và ngày hôm nay thể hiện con à, kép 44 hai nháy cho anh em đấy và tiếp tục ở cái đầu 8 quá là tưng bừng rực lửa cho anh em phải không ạ và ngày hôm nay thì con 44 à, nổ cho anh em đó là ba nháy nhá thì à, ngày hôm nay xuất hiện con kép 88 và 44 này thì xuất hiện luôn cả cặp 8998 cho tất cả anh em đúng không ạ và ngày hôm nay xin chúc mừng những anh em nào đã chiến thắng được những con lô con đề ngày hôm nay anh em nhé. Và chúng ta cùng nhau trải qua đó là test qua ở diễn đàn công khai. Diễn đàn công khai thì thật sự mà nói với tất cả anh em là rất là đáng tiếc nha Ngày hôm nay chốt cho anh em đó là con à, ở cái dàn đề. Dàn đề có à, chạm cho tất cả anh em chạm hai có chạm hai nhá. Và bắt cho anh em ở cái đường cầu 020 này 232 thì nổ cho anh em đó là 242 đấy rất là đáng tiếc thì ngày hôm nay cảm ơn đến à, những lượt xem của tất cả anh em và những lượt like nhá đó là cái nguồn cảm lớn nhất và tôi đã nói rồi ở trên diễn đàn công khai chỉ mang tính chất đó là tham khảo vui chơi văn nghệ giải trí mà thôi nhá không chơi to cốt lớn và liệu rằng à, ngày mai tôi đưa lên cho anh em cái đường cầu này thì anh em có dám vào hay không đấy Đường cầu ngày mai thì tỷ lệ ăn cho anh em cũng khá là thấp nên anh em hãy tham khảo kỹ lưỡng rồi anh em vào nhé. Thì đường cầu chạy cho anh em ở ngày 24 tháng 11 năm 2021 này. Chạy ngày 24 tháng 11 nhé. Và lấy cho anh em một cái giải nhì chấm 2. Chúng ta có ở giải nhì chấm 2. Đó là đường cầu là hàng vạn con số 3 nhé. Đường cầu hàng vạn con số 3 này. Ghép lại cho anh em một cái giải tư. Đó là chấm 4 nhá. Giải tư chấm 4 thì chúng ta có cho anh em hàng đơn vị ở hàng đơn vị con số 3 ghép lại để tìm ra một cái cặp song tủ lô tô để anh em chơi nhá cặp song tủ lô tô thì chúng ta có à, ba ghép ba phải không ạ ba ghép ba nổ cho anh em đó là con à, độc thủ duy nhất Đấy, con kép 33 để đánh tham khảo cho ngày tiếp theo thì ở tay tiếp theo đó là ngày 25 à, phải không ạ chúng ta có ở ngày 25 này đó thì con à, kép 33 nổ cho anh em đúng chưa và chúng ta có tiếp tục một cái đường cầu đó là 5 ghép 4 phải không tất cả anh em 5 ghép 4 thì nổ cho anh em à, cặp 5445 54 và 45 đúng chưa và ngày sau xuất hiện cho anh em đường cầu ở ngày 26 nhá ở ngày 26 này thì anh em đã thấy cái đường cầu 54 45 thì nổ cho anh em khai sinh ra hai nháy 45 đúng chưa đấy và tiếp tục anh em lại có đó là 7 gấp 1 7 gấp 1 nổ cho anh em cặp 17 và 71 đúng chưa ạ 17 và 71 nhá để đánh kế tiếp cho ngày đó là ngày 27 ngày 27 thì anh em có đường cầu đó là con 71 à, đúng chưa ạ 17 cả cặp khai sinh hai nháy nhá và anh em có ở ngày à, mai ngày hôm nay ngày 27 ngày mai ngày 28 đúng chưa 28 thì anh em có một cái cặp ừ, để anh em chơi nhá ở ừ, cái cặp và ngày mai đó là 5335 thì anh em kết cầu trùng máu vào ngày mai hay không thì anh em tham khảo kỹ lưỡng rồi anh em vào tiền nhá 3553 đấy là đường cầu báo cho anh em vào ngày mai vị trí cầu lô hai nháy có thể nổ cho tất cả anh em ngày mai thì con uh, à, 3553 này tôi cũng nhớ không nhầm thì nó cũng khan khá là dài ngày đúng chưa rồi thì tôi sẽ chốt cho anh em một cái đường cuối cùng đó là song thủ lô tô nhá song thủ lô tô sẽ là con 53 à, và 35 song thủ lô tô này năm ba và ba mươi năm đúng chưa lại kết cầu chủ máu anh em bảo tiền nhá và con độc thủ lô tô ngày mai tôi kết cho anh em ở cái đường cầu con um, năm đấy kết cho anh em con đường cầu 05 nha. rồi trước khi đi vào đó là phân tích ở cái đường à, cầu đề thì chúng ta thống kê một tí xíu ở dòng bạch kim dòng bạch chim kim thì ngày hôm nay con 05 nổ cho anh em rồi và anh em lưu ý cho mình ở cái đường cầu này này lưu ý cho mình nha đường cầu đó là con 87 à, và 78 đúng chưa 87 này và con 78 à, 87 đấy thì ở cái đường cầu này vì sao tôi nhấn đến tất cả anh em là như thế thì ngày hôm nay anh em đã thấy ở con 89 đúng chưa 8998 về cặp cặp cho anh em thì theo cái đường cầu lô bạc nhớ đúng chưa tất cả anh em đường cầu lô bạc nhớ thì ngày mai anh em phải chơi đó là cái đường cầu cặp 78 và 87 nhá ở đường cầu con 87 này tỷ lệ ăn cho anh em vào ngày mai câu tỷ lệ ăn cho anh em cơm áo gạo tiền thì anh em có thể vào ở mức trà đá bia hơi nhá vào ở mức này vào 5 đến 10 điểm nhá 5 đến 10 điểm này đấy 10 điểm được chưa đó là đường cầu mà riêng cá nhân tôi đánh theo cái đường cầu bạc nhớ muốn gửi gắm đến toàn thể tất cả anh em riêng biệt nhá đường cầu đó là cầu bạc nhớ Đấy, tôi không muốn đưa cầu kèo lên cho tất cả anh em vì đó là đường cầu của Zalo cầu kín anh em nhé. Rồi, thì tôi sẽ đi vào à, phân tích ở cái đường cầu đề bắt bộ cho anh em. Ở cái đường cầu bắt bộ cho anh em thì thống kê VIP một xíu ở giải đặc biệt tháng nhé. Chúng ta cùng đi đến ở cái giải đặc biệt tháng thì anh em thấy tần suất của nó chạy cho anh em cũng khá là đều. Đây, đường cầu đặc biệt tháng đây ngày hôm nay thì nó nổ cho anh em con 24 có chạm 2 chạm 4 này đúng chưa có chạm 2 và tiếp theo anh em có chạm 1 tiếp tục thì anh em có chạm 3 và chạm 6 đấy ăn rất đều 1 2 3 4 4 tay rồi đúng chưa và đường cầu thứ 5 thì anh em phải lấy vị trí đó là đường cầu ở con 32 à, này anh em lưu ý cho mình nhá lưu ý cho mình ở cái đường cầu con 32 đây thì anh em thấy cho mình đó là giải đặc biệt nó xuất hiện cho anh em khó là vi diệu đúng không ạ thì chúng ta dựa vào cái điểm đó là khác biệt giữa con 2332 này tâm càng 2 thì ngày mai chúng ta sẽ có ở cái cái càng 7 và càng 2 thì in cho anh em một cái đường cầu như sau chúng ta có một cái chạm đó là chạm 2 và chạm 7 nhá chạm 2 và chạm 7 để chơi cho ngày mai đấy chạm 2 và chạm 7 thì giữa cái chạm 2 và chạm 7 thì anh em có cho mình ở cái bộ đề chúng ta đầu tiên chúng ta phải hạ cái dàn đã đây chạm đề ngày mai kết cho anh em đó chạm 27 nha chạm 27 và lên cho anh em một dàn đề như sau ở cái đường cầu con um, 27 phải không ạ bộ đề 24 xuất hiện cho anh em rồi thì ngày mai chúng ta nên đánh đó là bộ đề 13 chúng ta gồm có bộ đề 13 nhé 13 31 và tiếp tục anh em có 18 81 18 81 không thể bỏ lỡ được con 19 91 không nằm trong bộ đề đó là bộ đề 13 nhá con 19 91 đúng chưa tất cả anh em và chúng ta có 6336 636 và 686 đúng chưa đấy và tiếp tục anh em có một cái à, bộ đề nữa cho mình ở cái bộ đề 34 nhá bộ đề 34 chúng ta gồm có 343 đúng chưa tiếp theo thì anh em có cho mình 393 393 848 và cuối cùng anh em có 898 đó hai bộ đề chúng ta tổng cộng có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 con số đề đúng chưa 18 con số đề và tôi sẽ hạ dần ép vị cho anh em đó là ở cái à, con à, chạm 27 thì chúng ta có 272 đúng chưa 272 là 19 con số đề và cuối cùng lót cho anh em một kép 00 đó, kết cầu số máu anh em vào tiền nhé không kết cầu trùng máu dừng lại mức độ gọi là tham khảo mà thôi được trên tất cả anh em và những anh em thật sự thua tha sau bầu loạn số không biết chơi số gì thì liên hệ ngay Zalo 0917 317 801 phí sau giờ quay cho toàn thể tất cả anh em về bờ an toàn tuyệt đối được chưa tất cả anh em ok chưa ok rồi thì chúc cho anh em có một buổi tối vui vẻ hạnh phúc đầm ấm và an yên bên gia đình và người thân ngày mai đánh lô tung lô đánh để nổ đề anh em nhé. Rồi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.